chào to hết là xong rồi và chào mừng các bạn đã quay trở lại channel mình Mình là Cao Gami Hôm nay thì mình sẽ quay lại cái game test Simulator Nó đã update cái, cái hết hết gì đó này đây đang có không hết Đấy nó chắc mỗi hết bằng tiền nào mình ra đây kiếm tiền bây giờ mình ra kia xem mũ mà tiêu tiền thế <clears throat> rửa tại sao mình phải chạy khi trong khi mình có teleport what the what? ok thì uh, mình teleport đây rồi 30 nghìn 2 triệu 250 à, nghìn 30 triệu 4 tỷ ok cái là moon coin à moon coin mình thừa tiền mua luôn ui hai sao ui phát what the f <sighs> ok ok ok ok ok ok ờ uh, cho con nào nhỉ con này ngon rồi quấy tiền quấy tiền quấy tiền quấy tiền ngon ngon và ngon lúc đợi thì mua thêm vài quả nữa đầy tiền sắp phết khôn luôn mua luôn mua tiếp thử mua thử mua mấy mũ rồi cười có mũ bàn bàn bàn bàn cờ vua luôn hải vào ách ui <gasps> ba sao mình đầy tiền hòn sừng ok <gasps> cái gì đây ngon ở vãi không ngon gì sáu cái rồi ok sáu cái mút tiếp ok thôi mình mua thế thôi tí nữa mua cái môn coi nữa môn bằng môn coi cái này thì chưa dùng vãi cái này sẽ nhiều nhỉ mới mua nhìn phê vãi equip con này ok equip ok ok equip ok con nào ta này chưa ok thế thì cướp cho con nào đây ok ừ equip con nào ta con này chưa có ok cái này tay chó áo sừng con chưa có đây còn này ừ, ba cờ vua cái chỗ nào đây còn này ngon cái vui dùng hết rồi Ủa, toàn con mũ của thân con này không có mũ của thân cháu bé của thân uh, à, của thân cháu này không có mũ cái con super legend Agora que eu vou lá. É. Ok. Mà tech poly. ha ha, Nó fix lại rồi kìa. còn nó fix lại rồi. Sao mọi khi có teleport như vị thần. Hmm. Ok, để đợi rồi. Đúng rồi Mỗi con một cá cho nhận phê Mới chế rô luôn Rô Rô Ok Bây giờ đợi bọn nó 2000 years later. Ok thì uh, mình vừa kiếm được 2 triệu môn coin. Ok bây giờ teleport về uh, đâu nhỉ? Ở về đâu? không kéo được cái này về uh, à, start that area ừ. Ogigi Thằng em hỏi hỏi lúc mình đang Lúc mình đang cày thì nó hỏi Đấy, thế nên mình nói O caro Không viết được vậy Ron Đấy. Hmm, ừ, rồi mua này. Ok. Mũ gì xịn này. Ui. 5 sao luôn, gần 5 sao luôn. Rồi mũ xịn nhở. Anh em thấy không? Pet mà không đội mũ. Ui. Cứ chưa có khỏe nhất luôn. Hmm. con nào khỏe khỏe con nào khỏe khỏe con này đi ok ơ à, mũ đâu hết rồi một con có mũ hai con có mũ ba con có mũ từ bốn con có mũ hết rồi mà cầu vậy nào Nani Ok không thấy Wow Ok Xoay Xem là update mũ rồi nào ui, Mũ update luôn cái Ok <clears throat> Ok bây giờ mình sẽ à, kết thúc video tại đây thôi nếu ai đấy thấy video mình hãy cho mình một like một share một subscribe để ủng hộ cho channel của mình ok để mình động lực làm tiếp bye á ok bye